Chào 500 anh em đam mê bài bịp đã quay trở lại với điện tử điều khiển nghe nhìn Hải Tuân Thì uh, thưa anh em, uh, chơi bài bịp với anh em Nhất là như với những bộ môn bài lá đấy Anh em đưa được bài vào thì mình có thể đánh được các dòng sản phẩm như là uh, máy đánh bài uh, Hoặc là kính áp tròng nhìn xuyên bài Những cái hộp kính áp tròng nhìn xuyên bài đây anh em Anh em xem qua về những cái hộp kính áp tròng nhìn xuyên bài bên Tuân Macau Thì đấy, uh, đưa được bài vào thì anh em đánh kính áp tròng và đánh bài máy là ok nhất rồi Đấy, đánh máy đánh bài là ok nhất rồi đúng không anh em đảm bảo là luôn chiến thắng 100% thì à, nhưng mà một số nơi người ta khắt khe hơn khó khăn hơn thì à, mình không thể đưa được bài không thể luồn được bài vào thì làm sao để à, mình có thể đánh được bài bịp người ta thì anh em hãy sử dụng những cái dòng sản phẩm cháo đổi bài thì dòng sản phẩm cháo đổi bài có rất là nhiều loại à, áo đổi bài này quần đổi bài rồi à, ờ, điện thoại đổi bài ví đổi bài mỏ đổi bài thì à, tùy từng cái trường hợp tùy từng cuộc chơi thì anh em hãy lựa chọn một cái à, sản phẩm thích hợp nhé bất kỳ dòng sản phẩm tráo đổi bài nào đều có thể uh, uh, chơi rất là ok nhé mình có thể uh, đảm bảo cho anh em chơi là ok Đấy, dòng sản phẩm là ok còn cách chơi cách sử dụng thế nào thì là do anh em thì uh, trên cái video này mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách chơi hai con sản phẩm tráo đổi bài cơ bản nhất đó chính là con ví đổi bài và một con nữa mà tên là mỏ đổi bài thì à, đầu tiên là đến với con ví đổi bài thì giới thiệu với anh em đây là mẫu ví đổi bài cao cấp bên Tuân cao này ừ, đây là ví Nhật nhé anh em nhìn da da sần sần nhìn rất đẹp đúng không ạ da này rất là mỏng và nhỏ gọn à, con ví này hoàn toàn anh em có thể dùng để chức năng là đựng giấy tờ đựng tiền bảo quản tài sản của mình này à, ví này là sạc ví sạc nha anh em anh em sạc khoảng uh, tầm từ 3 à, đến 4 tiếng là nó sẽ đầy đây thì anh em mà khi đầy thì anh em có thể tráo đổi thoải mái luôn à, ờ, tráo đổi thoải mái à, trong khoảng thời gian à, vài ngày cũng được không sao cả Đấy. thế nên là rất thích hợp với anh em là mang đi chơi đi du lịch công ty mà có tổ chức liên hoan du lịch gì đó thì anh em mang con ví này đi rất là ok đấy anh em ạ đấy, mang ví này đi vừa để chơi vừa để uh, đựng tiền lại có trao đổi được bài nữa rất là hiệu quả mình sẽ lấy hai lá bài cho anh em xem cho anh em xem cái khả năng trao đổi này Đấy. 50 này đây là miệng cháo đổi bài nhé anh em chỉ cần đưa lại miệng là nó sẽ hút này nhà này bên trong của con ví này nó đã tích hợp một con motor nhật cháo đổi bài rất là ok thì à, đây đưa vào này đưa ra này Đấy. rất là hiệu quả luôn thì nó sẽ áp dụng với các bộ môn như chơi như liêng ba cây và bài cào mình sẽ ví dụ cho anh em nhé khi anh em chơi thì anh em phải hao được một lá bài vào thì cách hao cũng rất là đơn giản Ờ, bài anh em nhận được như thế này mình sẽ đảo xanh chín và hao một lá bài vào chẳng hạn như đây ba lá đầu tiên mình cứ rút ra anh em nhận được một cái bài như thế này và lá đầu tiên liêng luôn đây ví dụ như thế này bài anh em mà điểm thấp ấy anh em cảm thấy bài anh em điểm thấp hoặc là không thích sử dụng nữa thì anh em ờ, bài anh em điểm thấp như ví dụ như cái bài này em xem em nhìn này phải 5 điểm 5 điểm chơi cũng không ok lắm đúng không anh em phải hao một lá bài vào thì đây mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách hao lá bài vào nhé Đấy, cách hao này là k này em hao vào ok để treo chéo hình chữ B và anh em hao đây là nút nhà bài nhé mình sẽ hao lại cho anh em xem nó có một nút nhà bài anh em ấn vào nhà bài này nó sẽ nhả ra cho anh em cái nút nhà bài này phòng trường hợp là người ta đếm bài kiểm tra bài thì anh em sẽ nhả nó ra úp lại bài vào bài nào đây chéo chữ V này nhé ha về này Đấy. rồi ok ừ. hao bài rất là đơn giản như thế thôi đấy là cách hao bài mình đã hao được cây ca rồi thì uh, tiếp theo mình cứ chơi thôi anh em cứ chơi rất là bình thường đúng không ạ mình con ví này à, hay ở cái chỗ là anh em có thể à, đổi từ những bài điểm bé thành điểm to nhưng mà mình khuyên anh em chơi cái bộ môn liêng ba cây là thích hợp nhất chơi các bộ môn khác thì không thể đâu thì à, anh em nhất là chơi liêng sử dụng rất là hợp lý hợp lý ở cái chỗ là nó sẽ thay đổi điểm số của anh em và chơi liêng anh em sẽ có thời gian là tố đúng không ạ thì cái thời gian tố đấy anh em sẽ có nhiều cơ hội để tráo đổi hơn à, mình khuyên anh em là không nên ván nào cũng tráo đổi mà chỉ cần tráo đổi những cái ván thích hợp thôi chơi liêng ấy mình chỉ cần ăn một ván thôi là mình có thể à, chiến thắng cả cuộc chơi có những ván đổi sáp cặp sáp hoặc là ván đổi uh, sáp cặp liêng đấy liêng đè liêng đấy ví dụ như anh em hao được cái quy vào không đây là bài anh em nhận được này đây là bài của anh em khi ờ, chơi bình thường anh em nhận được chẳng hạn anh em nhận được một cái bài như thế này mình sẽ biến đổi của nó thành một cái ván uh, sáp hoặc là ván liêng nhé đây bài anh em nhận được như thế này ví dụ mình sẽ ví dụ luôn cho anh em xem chứ còn chơi bình thường ờ, gặp được một cái ván bài ờ, sáp thì cũng không phải là không thể gặp được nhưng mà ờ, mình sẽ ví dụ luôn cho anh em nhanh ván liêng đi một ván liêng cho anh em dễ hiểu đấy chẳng hạn như bài mình gặp được một cái bài như thế này ví dụ luôn cho anh em chơi thì mình cũng sẽ đổi được thôi đấy chơi ờ, thì khoảng 10 ván thì mình sẽ trao đổi khoảng được 5-6 ván mà ván nào trao đổi thì anh em được thì anh em tố to lên còn ván nào mà không được thì anh em ra vào dòng tiền của mình nó hợp lý thì ờ, đảm bảo cuộc chơi sẽ kéo dài và không nổ đấy càng lâu dài thì anh em càng chiến thắng thôi đây bài anh em nhận được như thế này rất thấp đúng không ạ cách trao đổi đầu tiên này mình sẽ đặt bài mình lên là bốn này trên cùng mình sẽ đặt bài lên mình nặn bài này đưa ra này ok nặn bài xúc nó xuống dưới nặn ra anh em nhìn này Đấy. một cái thao tác rất nhỏ bài mình trở thành quy cát đúng không đó là một cách trao đổi cách thứ hai cũng giống như là cái cách anh em hao bài thì đây ừ. chéo để là bốn xuống cuối cách này thì anh em lại để cái là bốn xuống cuối chéo hình chữ V đưa lại miệng ví mình sẽ làm lại cho anh em xem chậm lại cho anh em theo dõi nhé đây là 4 này đưa lại miệng ví em chỉ cần đưa đúng miệng một cái thao tác rất nhỏ Đấy. anh em tập luyện cho mình khoảng 10 đến 15 phút là anh em sẽ sử dụng thuần thục thôi Đấy, chơi rất là ok Đấy, rất là đơn giản như thế thôi thì anh em yêu thích dòng ví này thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé dòng ví mang tên ví đổi bài chống ồn uh, motor Nhật 100% đấy còn chi tiết cụ thể anh em cứ liên hệ 0844 17 từ mình có hai cơ sở một là ở bến xe miền Đông hai là bến xe Mỹ Đình thì anh em gần cơ sở nào thì hãy lên cơ sở đó để à, thử dòng sản phẩm này nhé thì à, anh em à, đấy, kết bạn Zalo hoặc là cứ alo trực tiếp cho mình là xong đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video về cái dòng sản phẩm mỏ đổi bài này video lần sau mình sẽ giới thiệu cho anh em anh em ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo về cái giới thiệu về con mỏ mềm đổi bài này nhé mỏ mềm đổi bài cho anh em xem qua trước rất là cao cấp đấy nó là cao cấp nhỏ gọn dây ngắn à, tiện lợi chế vào đâu cũng được thì đấy nói sơ qua vậy thôi anh em hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của mình nhé xin chào anh em